từ buổi giờ khai khi chúng con ly hương vào đây vùng đất hoang sơ chúa cùng con ra công cấy cày suốt mấy mươi năm vượt qua bao nhiêu khó khăn có Chúa bên con cùng đi Hồng ân của Chúa luôn chứa trang trên cuộc đời con Ngài đã yêu thương phúc lộc ban cho con giữ đầy để đến hôm nay cuộc sống ấm no giúp vầy ban cho chúng con ngợi khen Chúa chúng con xin ngợi khen Chúa với ca tâm tình nhân Chúa trọn niềm kín chọn tình thương Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương Kính thưa cộng đoàn phục vụ Tâm tình Thánh Vinh 117 Cũng chính là tâm tình của cộng đoàn giáo xứ Phước Hưng chúng con hôm nay Trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa Vào ngày 6 tháng 10 năm 2017 Cộng đoàn Phước Hưng chúng con từ một giáo khu trực thuộc giáo xứ Phước Lâm đã được quy tụ thành giáo họ biệt lập với cơ cấu tổ chức như một giáo xứ. Và ngày 17 tháng 4 năm 2018, qua sự bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận, Tập đoàn giáo họ chúng con được đón cha An Tôn Nguyễn Minh Chí với sứ vụ là tân phụ trách của chúng con và cha An Tôn Hồ Đức Thuận là phó phụ trách trong thao thức tìm thánh ý Thiên Chúa, với sự góp ý của ban hành giáo và dựa theo nguyện vọng của bà con giáo dân, ngày lễ mẹ một sắc lên trời, đó họ chúng con chính thức phát sọc với ước nguyện. Xin mẹ và thương nhìn đến công trình xây dựng ngôi thánh đường mới của giáo họ. Hơn một năm sau, vào ngày 2 tháng 2 năm 2020, giáo họ chúng con tiến hành khai móng 3 tháng sau ngày khai móng vào ngày 30 tháng 5 năm 2020 Cộng đoàn giáo họ biệt lập Phước Hưng chúng con được Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Giám mục giáo phận Bà Rịa đến dân thánh lễ tạ ơn và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường Hồng Ân nối tiếp Hồng Ân xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử của giáo xứ Phước Hưng chúng con như một mốc son của thời gian ân phúc. Hiệp dân thánh lễ hôm nay, chúng con xin quý cha, quý khách cùng với giáo xứ chúng con chung lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy giáo xứ thường tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho công trình xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ chúng con. Với tất cả tâm tình đó, giờ đây xin mời quý cộng đoàn cùng hướng về đoàn đồng tế. giáo sứ chúng con xin tân hoan chào đón cho tổng đại diện giáo phận Bà Rịa, à, quý cha quản Hạt và quý cha hiện diện với chúng con hôm nay. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón các cha. Và cùng với quý cha chúng con à, cùng chào đón tất cả quý khách, à, quý vị ân nhân xa gần đang hiện diện với chúng con trong khuôn viên thánh đường này và toàn thể công đoàn. Chúng ta cũng chào nhau bằng một tràng pháo tay. và giờ đây ờ, chúng con ờ, làm lễ đặt long cốt nhưng mà long cốt chúng con đã đặt lên rồi ờ, <laughs> chúng con xin cho tổng đại diện sẽ làm phép long cốt cũng như thân gỗ này và sau đó thì chúng con sẽ kéo cái màn che long cốt với hai câu Latin cha phó cho biết nhưng mà con không biết câu gì <laughs> con xin trân tổng bắt đầu như thế nhân danh cha và con và thánh thần ơn phụ trợ chúng con ở nơi danh chúa là đấng tạo thành trời đất chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy chúa lời chúa phán ra liền thanh hoa mọi vật xin đổ tràn ơn chúa xuống trên các long cốt này và xin thương cho những ai có lòng biết ơn và dùng chung hợp ý Chúa nhờ lời kêu cầu danh Chúa được Chúa ban ơn hồn an xác mạnh nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. À, xin cộng đoàn cho một tràng báo tay giờ ra cộng đây trên rất kéo rồi và vỗ tay lớn còn niềm vui của giáo sư chúng ta hôm nay chúng ta xin kết thúc cho tổng nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta đang sống trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Giêsu Kitô sống lại quy tụ bên bàn tiệc thánh của Ngài. Trước hết, chúng ta cùng với Ngài dâng lên Chúa Cha lời cảm tạ tôn vinh bởi Chúa Cha đã cho Ngài được vinh quang chiến thắng sự chết. Và qua sự phục sinh của Ngài, Chúa Cha đã ban cho nhân loại chúng ta ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu. Tiếp đến, chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ vì muốn ơn lành Chúa đã ban cho giáo sứ Phước Hưng thân yêu này, đặc biệt là công trình xây dựng thánh đường đang từng bước hoàn thành các tốt đẹp để những tâm tình chúng ta dâng lên xứng đáng được Chúa chấp nhận. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi của chúng ta. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. ta đến sự sống muôn đời sống màu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Xin cho những ngày đại lễ trong qua này giúp chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến Bài trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai Ngày ấy, vua Salomon và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia Sắc tế trên bò nhiều vô kể không sao đến nổi Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa Vào nơi đã dành sẵn trong cung đơ bia của đền thờ Tức là nơi cực thánh Dưới cánh các Kerubin Quả vậy các Kerubin xòe ra Xòe cánh ra bên trên hòm bia Che phía trên hòm bia và các đòn khiên Các đòn khiên này dài đến nối từ cung thánh Trước nơi cực thánh Có thể nhìn thấy các đầu đòn Nhưng từ bên ngoài thì không thấy được các đòn này vẫn còn đó cho tới ngày nay Trong hòm bia không có gì Ngoài hai bia đá ông Môi-se đã đọc vào đó trên núi Khô-rét khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi đất Ai Cập. Các tư tế, các thầy Lê Vi làm ca viên thổi kèn và ca hát, cùng nhau cất tiếng tung hô và ngợi khen Đức Chúa. Họ cất tiếng hát cùng với tiếng kèn, tiếng náo bạc và các nhạc cụ khác để tung hô Đức Chúa vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Vậy khi các tư tế ra khỏi cung thánh, thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật, vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập đền thờ của Thiên Chúa. Bây giờ vua Salomon nói: Đức Chúa đã phán là người sẽ ngự trong đám mây dày đặc Nhưng chính con Con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang Một nơi để Ngài ngự muôn đời Đó là lời Chúa ngoài chức sách công vụ tông đồ một hôm ông phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín khi ấy người ta thiên đến một người què trừ khi lọc lòng mẹ ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa đền thờ gọi là cửa đẹp để xin kẻ ra vào đền thờ cố thí vừa thấy ông phêrô Ông Do An sắp vào đền thờ Anh liền xin bố thí Hai ông nhìn thẳng vào anh Ông Phêrô nói Anh nhìn chúng tôi đây Anh ta chăm chú nhìn hai ông Tưởng rằng sẽ được cái gì Bấy giờ ông Phêrô nói Vàng bạc thì tôi không có Nhưng cái tôi có Tôi cho anh đây nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy, lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phất dậy, đi lại được, rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh đó là lời Chúa chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cơ Leo, Cơ Leo bác trả lời, Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và các thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra một hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống và người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ Và thấy sự việc y như các bà ấy nói Còn chính người thì họ không thấy bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng Các anh chẳng hiểu gì cả Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ nào đấng Kitô là chẳng phải chịu đau khổ như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới rằng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ này ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần bát nhật mừng Chúa sống lại. Có một lần tôi đọc ở trên à, các trang mạng cũng khá lâu rồi. Tôi thấy có một à, cái sự kiện có hàng triệu triệu các tín đồ Phật giáo tổ chức cuộc hành hương hàng tháng. Họ đi về một cái chùa ở Thái Lan thì phải ở đó họ cung nghinh chiêm ngưỡng xá lợi người ta gọi là xá lợi là xương của đức phật rất đông các tín đồ một tháng trời rồi cũng trong cái bản tin đó tôi cũng đọc được khi người ta viết về cái tin đó thì người ta cũng nói thêm ra về cái lòng tin của anh chị em hồi giáo họ cũng sùng kính các cái di vật của giáo chủ Mahomet và người ta thấy cũng có lần những tín đồ hồi giáo cũng tôn kính cái sợi tóc của giáo chủ Mohammed rất sùng kính và người ta lần lượt kéo nhau tới để ý kiến đọc cái câu chuyện đó hai cái sự kiện đó xong thì à, vào cái dịp phục sinh tôi kể cho các em thiếu nhi ở cái sư lúc đó tôi đang xe đang coi sóc cửa đó tôi hỏi các em rằng là chúng con có muốn có một uh, miếng xương của Chúa Giêsu không như là xương của các thánh ấy chúng ta vẫn dùng kính như vậy yêu mến lắm gắn bó lắm và nhiều người chúng ta tin rằng là khi chúng ta đụng chạm đến các cái hài cốt di cốt thánh của các thánh thì được ân lành thế thì tôi hỏi các em là bây giờ chúng con có muốn người ta đây chúng con có muốn là có một mảnh xương của Chúa Giêsu để làm di cốt thánh không thế thì các em đều đồng thanh giơ tay lên là à ước lắm thích lắm nếu mà có được một cái xương của Chúa Giêsu rồi à, tôi hỏi đến người lớn thì nhiều người thích lắm không biết là chị em ở đây có thích thích được một miếng xương của Chúa như xương đó thánh không? Còn siêu hơn nữa đúng không? Ai thích có một miếng xương của Chúa Giêsu giơ tay cho con lần. Giơ tay hết rồi, ai thích thì giơ lên. ngôi mộ ở gần núi Cam Bê đấy thì thưa quý bà và anh chị em tôi sẽ bỏ đạo ngay tôi sẽ không đi tu nữa dù bạc đầu rồi về kiếm cái gì đó hưởng thụ cho nó đã ăn rồi hưởng thụ rồi chơi bởi vì sao bởi vì chết là hết Đức Kitô đã không sống lại. Tại sao vậy? Bởi vì nếu còn một mảnh xương của Đức Giêsu, xương đầu, xương tay, xương vai gì đó của Ngài thì điều đó chứng tỏ rằng Đức Giêsu đã không sống lại. Đức Kitô đã không sống lại thì không có niềm tin của người Kitô hữu. Nếu Đức Kitô không sống lại thì chẳng có ơn cứu độ nào cả chẳng có sự sống đời đời nào cả chẳng có sự phục sinh của con người của chúng ta nếu Đức Kitô là đấng đã nói rằng ta là sự sống và là sự sống lại mà rồi Ngài vẫn bị sự chết khuất phục Ngài vẫn nằm trong cái ách kiểm tỏa của sự chết và xương thịt của Ngài vẫn bị tan nát Ngài không sống lại thì không ai mở đường cho chúng ta được sống lại được phục sinh cả như vậy thì theo Đức Kitô làm gì những lời ngài dạy không có ý nghĩa gì nữa vậy thì giữ làm gì nghe làm gì học làm gì điều này không lạ đâu ở trong tin mừng chúng ta vừa nghe đấy hai môn đề đi về thành em mau là vì sao là vì đức kitô đã chết chết rồi không còn hy vọng gì nữa bao nhiêu là ước mơ làm quan giàu có quyền lực tất cả đều sụp đổ với cái chết thầm khốc của thầy trên đỉnh đồi cao vê thì họ về thôi bởi vì đức Kitô đã chết rồi chúng ta cũng vậy thánh phaolô nói với chúng ta rằng nếu đức Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta là trống rỗng và chúng ta là những con người đáng thương đáng tội nhất và là những con người dại dột nhất thế giới bởi vì chúng ta tin vào một điều hão huyền trong khi chúng ta tin vào những cái điều mà chúng ta phải giữ đấy chúng ta phải hy sinh chúng ta phải làm đủ thứ để nghe theo lời của một con người chết đi rồi cũng tan vào cát bụi chúng ta là những con người khờ dại nhất thế giới nhưng thưa quý bà và anh chị em may quá Đức Kitô thực sự đã sống lại chúng ta đang mừng Ngài đã sống lại và vì vậy mà chúng ta có niềm tin mà vì vậy mà chúng ta có niềm hy vọng vì vậy mà chúng ta dám sống những gì Chúa mời gọi chúng ta dẫu là hy sinh dẫu là chịu cơ cực dẫu cho là hy sinh cả mạng sống chúng ta vẫn tin tưởng tiến bước bởi vì Đức Kitô đã sống lại và cũng có nghĩa là chúng ta sẽ cùng sống với Ngài. Chúng ta trở lại với câu chuyện của hai môn đệ đi về thành Emma Noel, đi về thành Emma hôm nay. Đức Kitô đã sống lại và Ngài vẫn đồng hành với chúng ta ngày hôm nay cũng như Ngài vẫn đã đồng hành với hai môn đệ đang thất vọng đi về lại em mau. Chúng ta dễ dàng hình dung hình dạng của hai môn đệ đang đi thất thiểu trên đường về làng quê. Vẻ mặt và tâm tình của hai môn đệ như thế nào khi bỏ đi có lẽ chúng ta cũng dễ dàng hình dung. Rồi sau đó được biến đổi như thế nào lúc trở lại chúng ta cũng có thể hình dung ra được lúc đi thì trời sáng họ bỏ Jerusalem trong ánh sáng bình minh họ về làng em mong nhưng mà lòng dạ của họ thì rối bời tối tăm mù mịt lúc trở về lại Jerusalem thì trời tối nhưng lòng của họ lại sáng bừng lên tại sao lại có sự thay đổi lớn lao như vậy cái kinh nghiệm gì cái biến cố gì đã làm cho hai môn đệ được tái sinh như thế trên đường về làng Em Mau, họ đang trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra, dáng đi nặng nề và vẻ mặt buồn rầu. Tại sao vậy? Là bởi vì con mắt tâm linh của họ đã bị khép kín, bị ngăn chặn, không mở ra với những thực tại vô hình. Họ chỉ nhìn vào những quyết cố một cách khách quan và cục bộ và họ thấy rằng tất cả những gì vừa xảy ra là cái chết là thất bại là ngõ cụt là thất vọng là không có gì nữa là vô vọng không dẫn tới đâu cả cái hành trình mà họ đã theo thầy ba năm nay với biết bao nhiêu ước vọng bây giờ sụp đổ dưới chân thập giá vì thế họ mất hướng đi và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời nữa trở về thôi trở về với vợ với con với làng quê thôi Chúng ta chắc chắn đã và đang có những kinh nghiệm tương tự như hai môn đệ về em mau trò chuyện với nhau trong những lúc than thở buồn rầu vì số phận của chúng ta vì những cực nhọc chúng ta phải chịu trong cuộc sống và nhiều khi chúng ta không còn muốn tin vào Đức Kitô mà chúng ta dường như thấy vắng bóng thế rồi cũng như hai môn đệ đi về thành em mong chúng ta mong ước được biết đức kitô đồng hành với chúng ta hai môn đệ đi về thành em mau đang trong tâm trạng buồn sầu tuyệt vọng như vậy thì đức kitô phục sinh tiến đến gần và cùng đi với họ ngài lặng lẽ như một người vô danh đến để quan tâm lắng nghe chăm chú lắng nghe những vấn đề của họ và rồi ngài đồng hành với họ cho đến tận cùng. Ngài tiếp tục làm như thế với chúng ta ngang qua nhiều trung gian, nhất là những người thân yêu, những người có trách nhiệm, những người đồng hành trong đời sống cộng đoàn, trong giai đoạn huấn luyện hoặc hành trình đức tin, lúc ta tĩnh tâm, lúc chúng ta dâng thánh lễ lắng nghe lời của Chúa. Thực sự là như thế. Trên đường em mau hai môn đề trách Đức Kitô là không biết chuyện gì cả Ông là người hành hương duy nhất ở Jerusalem này mà không biết cái chuyện tẩy trời nó xảy ra. Ngược lại thì Chúa Giêsu lại trách họ không hiểu lời Kinh Thánh. Các anh chẳng hiểu gì cả. Nào đấng Kitô là chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sau. Rồi sau đó Ngài giải thích cho họ về lời của Chúa, lời Thánh Kinh từ ông Môsê tới tất cả các ngôn sứ giảng giải cho các ông tất cả những gì liên quan đến ngài và sau đó họ đã nhận ra ngài lúc ngài bẻ bánh họ nói với nhau rằng dọc đường cái người nói chuyện và cởi mở kinh thánh cho chúng ta con tim của chúng ta đã chẳng bừng cháy lên đó sao và ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem lời giải thích của Đức Kitô phục sinh về sự tương hợp giữa mầu nhiệm vượt qua của Ngài và sách thánh không chỉ đem lại cho hai môn đệ một sự hiểu biết nhưng qua đó còn tạo nên nơi tâm hồn của các ông một kinh nghiệm một kinh nghiệm làm con tim bừng cháy trở lại điều này muốn nói với chúng ta rằng sách thánh và dưới ánh sáng của sách thánh chính là cuộc đời của chúng ta vẫn được Đức Kitô giải thích và soi sáng bởi màu nhiệm vượt qua của mỗi ngày của ngài mỗi ngày trong thánh lễ ai thành tâm lắng nghe người ấy sẽ thấy con tim mình bừng cháy ngay trong những lúc chiều buông hay đêm tối của cuộc đời chúng ta dấu chỉ bẻ bánh là điểm tới của hành trình giải thích sách thánh dấu chỉ bẻ bánh là bí tích thánh thể mà chúng ta cử hành mỗi ngày chắc chắn rồi và cử chỉ bẻ bánh này cho thấy hành vi bẻ bánh trong cuộc đời của Đức Kitô và nhất là trong bữa tiệc ly đã ăn sâu vào tâm trí của các môn đệ đến độ khi nhìn thấy cách thức bẻ bánh của Ngài và dâng lời chúc tụng họ nhận ra Ngài ngay lập tức. Nhưng với khung cảnh của trình thuật em mong chúng ta cần mở rộng dấu chỉ này ra ngoài đời thường nữa, ra cõi hiện sinh của mỗi người chúng ta hàng ngày. Dấu chỉ vẽ bánh là bữa ăn hàng ngày Nơi đó chúng ta nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban Ân huệ là lương thực đã loan báo cho chúng ta ân huệ lương thực đặc biệt là chính Đức Kitô là bí tích thánh thể. Ngoài ra bí tích bẻ bẻ bánh còn là dấu chỉ tình thương nhưng không, tình thương hiến dâng, tình thương hy sinh. Do đó đời dâng hiến là một dấu chỉ bẻ bánh qua đó chúng ta làm chứng về sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh mạnh mẽ đến độ chúng ta có thể từ bỏ đời mình để sống đời dâng hiến cho anh chị em. Kính thưa quý bà và anh chị em, nhìn vào ánh sáng của tin mừng hôm nay rồi nhìn xuống cộng đoàn giáo dân Phước Hưng với ngôi nhà thờ đang từng bước hình thành một cách đáng ngạc nhiên này tôi tin chắc rằng niềm tin vào Đức Kitô, niềm tin vào lời sách thánh và niềm tin vào bí tích thánh thể đang còn sinh động nơi cộng đoàn phước hương này. Bằng chứng là chúng ta đang tích cực xây nên ngôi thánh đường cho dấu xứ. Nếu không có niềm tin ấy sẽ không có công trình hoành tráng đang từng bước hình thành cách ngỡ ngàng như thế này chúng ta tin vào sách thánh chúng ta làm thánh đường này xây dựng nên ngôi thánh đường này là bởi vì chúng ta tin vào lời sách thánh và chúng ta được lắng nghe hàng ngày hàng tuần ở trong thánh lễ cho nên chúng ta đã cố tâm cố sức để xây nên ngôi thánh đường này làm cái nơi để chúng ta quy tụ để được lắng nghe lời của Chúa chúng ta tin vào vị tích thánh thể cho nên chúng ta mới ra công ra sức để xây dựng ngôi thánh đường này bởi vì đây chính là nơi chúng ta quy tụ với bàn tiền thánh để chúng ta cùng lặp lại cái hành vi bẻ bánh cái hiến lễ của Chúa Giêsu ngày xưa ngài đã thực hiện phải có một niềm tin sâu sắc và có một niềm tin mãnh liệt chúng ta mới có thể làm cho con tim của mình bừng cháy để rồi chúng ta cùng nhau cộng tác để xây nên một công trình rất đẹp một ghi nhật của riêng tôi là mỗi lần được cha xứ anh chị em mời về đây dâng lễ thì ngài đều nói với tôi là con mời cha đến dâng lễ để tạ ơn với chúng con mà tôi chưa bao giờ thấy chưa bao giờ nghe ngài nói rằng là xin cha đến để dâng lễ cầu nguyện cho những công trình của chúng con không biết sao là như vậy chỉ mời tôi đấy đến đến đây để dâng lễ tạ ơn thôi chứ lễ tạ ơn có nghĩa là ở đây đã có được muốn ơn lành rồi và bây giờ phải dâng lễ tạ ơn mà ngài không nói rằng cha ơi cha đến cha dâng lễ cha cầu nguyện cho chúng con tới chứ bao giờ tôi nghe ngài nói với tôi câu đâu cả dạ đúng không cha xứ ạ tôi ngạc nhiên lắm nhưng mà rồi suy nghĩ lại thì có lẽ cũng đúng thôi bởi vì trong cái sự quan phòng của Thiên Chúa giáo xứ của chúng ta được mang cái tên là Phước Hưng Phước là ân phước mà hưng là hưng thịnh Phước lúc nào cũng đầy tràn Chẳng bao giờ phước suy mà chỉ toàn phước hưng Cho nên là cứ đúng tới là tạ ơn Cứ đúng tới là tạ ơn Hay là những ơn lành của Chúa thì chảy theo những lời cầu nguyện chân thành đơn sơ thì ở đây chúng ta đã sẵn có những con người có tấm lòng đạo đức khiêm tốn những người già những người yếu đuối những người nghèo khổ nhưng nhiệt tâm với nhà chúa để luôn luôn dâng lời cầu nguyện cho công trình của giáo sứ biết đâu đó là cái nguồn suối phước ân của giáo sứ phước ân phước hưng này cũng có lý lắm hay là chúng ta có một cái niềm tin sâu sắc để rồi chúng ta hoàn toàn tín thác vào Chúa để nguồn ơn của Thiên Chúa không bao giờ thiếu trên cộng đoàn của chúng ta ơn vật chất, ơn tinh thần như lời mẹ Maria mà chúng ta nhận làm bổn mạng dặn dò trong đám cưới Cana Ngài bảo gì các anh cứ làm theo Và rồi cái niềm tin ấy như là một cái dòng suối đón nhận dòng thác ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ xuống cho những ai tin và trong tin mừng chúng ta cũng thấy luôn luôn là như thế bao giờ cũng vậy khi Chúa làm phép lạ cho ai ban cho ai một hồng ân nào đó thì Ngài luôn nói đến niềm tin đức tin của con đã cứu chữa con từ những niềm tin đó chúng ta tin thác hoàn toàn vào Chúa và chúng ta nhận biết bao nhiêu ơn lành rồi, rồi chúng ta thấy con tim của mình bừng cháy lên rồi chúng ta nhiệt tâm với công việc nhà Chúa lời tạ ơn chúng ta dâng lên như là kinh tiền tụng chung thứ tư đã nói lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho chúa nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời và tôi hiểu được là có lẽ cộng đoàn của chúng ta đây có hội đủ hai cái điều kiện để chúng ta luôn luôn được đón nhận hận ân của Chúa đó là đức tin và lời tạ ơn đức tin và lời tạ ơn là hai điều kiện cần thiết để cho ơn phước của Chúa luôn luôn hưng, hưng thịnh trong cộng đoàn của chúng ta. Vậy thì ước chi chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi Tôi lại được nghe cha xứ đến và nói với tôi rằng Thưa cha, mời cha lại đến tạ ơn với chúng con. Amen. từ làng trầm hương thơm bay về thiên đường nguyện tình yêu chúa thành hoa cho lễ dân đây bánh thơm nồng đây trên rượu hồng làm 승 cùng anh chị em hãy nâng tâm hồn lên hãy tạ ơn chúa là thiên chúa chúng ta lạy chúa chúng con kêu xưng chúa mọi lúc nhất là trong ngày cực thánh này Chúng con càng hãnh diện công hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời Và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu Vì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết Và trong sự sống lại của người chúng con được phục sinh Vì thế với niềm hân hoan chứa trang trong lễ phục sinh Toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang chúa rằng ra các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ đi lột vì các con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 Thánh du xe bàn trăm năm đức trinh nữ các tánh tông đồ và toàn thể các tánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con đưa ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa Xin nhờ người với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 anh chị em hãy chúc bình an cho nhau chuyện qua dài hơn hơn vài cái chén nước chiều sướng <laughs> cho nên là với bản thân con thì giờ này cảm thấy sướng như lần tạ ơn à, ờ, cảm ơn đó thì nhẹ lắm nhưng mà đối với bản thân con cảm nhận được cảm xúc phước hưng đang tạ ơn thiên chúa tạ ơn thiên chúa qua những động tác mà quý vị sư ờ, phước hưng này đang làm ờ, cho nên là chúng con cứ mời cha tổng về để tạ ơn cùng với chúng con À, xứ chúng con thì tạ ơn kể cả những người thành đạt về kinh tế tạ ơn với những gói lớn đó là tạ ơn Thiên Chúa và chúng con cũng có những đồng tiền của bà quá gặp những khó khăn này khó khăn khác nhưng họ cũng tạ ơn bằng những đồng tiền lớn của bà quá bên cạnh những sự chân cúng đó thì chúng con thấy là ở cuối cùng chúng con có những lời tạ ơn qua công việc làm nhặt cái đi bưng lên cả tất cả chúng con đều nằm trong tâm tình tạ ơn Chúa và hôm nay cho tổng nói với chúng con đó là chúng con làm bằng cả niềm tin cho nên là chúng con hết lòng à, cảm ơn cho tổng và quý cha đã về đây cùng với chúng con để tạ ơn Thiên Chúa xin cầu đồng cho một tràng pháo tay à, cùng với lời tạ ơn của quý cha thì con ờ, mỗi lần có ai đến với con thì con nói rằng là con đại diện cho cả xứ phước hưng để cảm ơn quý vị nhưng việc ban ơn là do thiên chúa cho nên là chúng con hết lòng cảm ơn à, tất cả quý vị ân nhân xa gần à, quý chức ban hành giáo quý sơ rồi quý cấp chính quyền cách này cách khác đã cùng hỗ trợ cho chúng con ở à, trong công trình này cảm ơn những anh em kiến trúc cũng như anh em thợ mộc từ đất phương xa đã để hết tâm huyết vào với ngôi thánh đường của chúng con để có được như ngày hôm nay chắc chắn quý vị cũng làm với cả niềm tin như là cha tổng về diện lúc nãy vừa nói à, và lúc nãy cha tổng nói con là chưa xin cầu nguyện nhưng mà giờ con nhìn rồi con mới nhớ ai đó có một câu nói rằng càng cao thì gió càng lay càng gần tháng tới càng dài gian nan chúng ta làm được tới đây rồi cao rồi rồi gió nó đang hay mà cũng gần tháng tới rồi cho nên giờ này càng dài gian nan cho nên phía trước chúng con cũng đang rất là gian nan giờ này chúng con mới xin à, cha tổng thân xin cùng với lời quý cha và tất cả quý khách cầu nguyện với sự đạo phước hưng của chúng con quý vị có đồng ý mà đồng ý thì tôi chúng con và chắc chắn khi có lời cầu nguyện ở à, đấy thì chúng ta được bao bọc à, không chỉ là bao bọc à, bằng cái sự sống ở đời này mà bao bọc cả sự sống đời sau và lời của con đến đây hết mất rồi giờ này xin trao tổng cho chúng con vài lời nhắn nhủ nữa để chúng con thêm động lực để mà à, thực hiện cái à, gió này lúc này à, chắc cũng chẳng có lời gì mà nói nữa có bao nhiêu tâm huyết thì nói nhất trong bài chia sẻ và cha sứ nói như rất là hay trong bài cảm ơn rồi bây giờ cụ thể rất là những gì chúng ta cần là phép lành của Chúa là xin Chúa ban ngồi ban phép lành cho chúng ta xin mời Chúa ở anh chị em xin Thiên Chúa toàn năng ban vâng, phúc lành cho anh chị em sau phần tiệc thể thịnh thì chúng con cũng kính mời quý khách à, và cộng đoàn ở lại với chúng con à, trong phần tiệc thể giác lên sống cho anh chị em đi bình an alleluia alleluia tim ngày đêm tán dương tình yêu thiên chúa suốt một đời con tắm mát trong tình cha giữa chưa sa mạc cháy ra chúa như nguồn nước tràn hòa tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ vồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ trên rìu đào ngài chuốc chưa tràn ngày nào bánh thơm ân huệ chúa trao tháng năm tình mến dâng trào xin dâng lên chúa tình yêu ngọt ngào nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao nguyện theo chân chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá ta vẫn chào có tài lực lớn à bây giờ thì Bùng đã đánh lô tô rồi à, một lần nữa thì chúng con à, cảm ơn à, quý vị rất là nhiều à, mặc dù là quý vị đang tiến vào nhưng mà chúng con xin phép à, làm dấu trước để rồi ai đã ngồi đủ bàn này chúng ta tiến hành luôn Nhân danh cha và con và thánh thần Amen Lạy Chúa chúng con cùng cảm tạ Chúa với gia đình giáo sĩ Phước Hưng hôm nay Chúng con đã dâng lễ tạ ơn và giờ đây hiện diện đây để chia sẻ những thức ăn này Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ chúng con, bằng sức khỏe, tình yêu và lòng đoàn kết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, con mời quý vị à, con chúc quý vị ngon được chúng con cảm ơn ngài vẫn yêu con chẳng nguôi dẫu cho trần gian tan biến chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con cô chi hơn được chúa thương thế gian thành cõi thiên đường nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây lạy chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay chúa nếu ngày nào trần thế kia con mãi mê chúa ơi xin đừng trôi chê hãy thương dìu bước con về xin dâng lên chúa tiếng yêu ngọt ngào nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao nguyện theo chân chúa đi qua tôi ta bỏ hay thầm gian